Hello, mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, edit video uh, trong điện thoại của thằng uh, ứng dụng SkinMaster. SkinMaster bây giờ mình sẽ làm video mới hướng dẫn để cho các bạn nâng cao thêm cái kiến thức nhé. Các bạn nào uh, muốn làm video cho nó chuẩn thì hãy cứ xem theo mình đi. Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tải, cách cài đặt và cái uh, mở cái project mới hết trơn rồi hôm nay mình sẽ chỉnh sửa li ti cho nó đẹp hơn và mình chuyên nghiệp hơn nhé cái này là nâng cao rồi bắt đầu bắt đầu mình nói từ lớp trước đi mình muốn cái logo này nó tròn và nó bo lại nó đẹp các bạn làm cách này các bạn nhắm vô nhắm vào chỗ này rồi mình bạn à, vào cái tab cắt sau đó bạn để nhấn cái chữ mặt nạ. Sau đó bạn vào cái hình dạng. Trong đây rất là nhiều hình dạng, bạn muốn vuông, tròn, hình nón, hình trụ, trái tim gì đó các bạn thích thì yếu của bạn. Bên đây mình thường hay sử dụng là tròn. Các bạn thấy không? Nó rất là gọn gàng, rất là sạch đẹp. Đó. Rồi mình kéo lên trên đây. Mình thấy vừa ý của mình là mình chơi nó thôi đây rồi mình ok nếu mà có muốn nếu các bạn muốn cho nó chốt nháy hoặc là hiển thị gì đó trong đây cũng có muốn mở muốn gì trong đó đó bây giờ mình nói từ đầu này muốn mở nè thì nó mở đó rồi có thời gian mình đây mở bao nhiêu thời gian ở dưới đây còn trong cái trong cái tab mở này là nó có nhiều cái chương trình để chạy lắm giống này nè đó nè đó rất là nhiều đó mình chỉ làm hướng dẫn chữ màu thôi rồi tiếp tục chỉnh sửa trong đây nó có nhiều rất là nhiều hiệu ứng muốn mờ hay là muốn chặt lên chặt xuống gì các bạn à, làm theo ý thích của mình rất là nhiều hiệu ứng mình có thể làm theo ý thích của mình rồi mình lấy như vậy đây cái demo thôi mà hoặc là cái hình ảnh xó chậm này đó thấy không đó bạn muốn kiểu nào cũng có chứ. rồi bên đây nữa xóa lớp mình làm độ mờ trong cũng được đó nó cũng mờ để em chăm chăm trăm luôn đi tại này mình chỉ hướng dẫn mà rồi còn cái uh, chủ đề ở à, cái lớp mà hình động á cái lớp hình động các bạn xem gì nè hình động này nè thấy nó vuông vậy nè cũng xấu phải không rồi mình làm giống y nãy luôn mình làm cho nó tròn lại luôn đó mình làm tròn lại đó, mình kéo thẳng ra mình kéo ra nó tròn lại lấy khuôn mặt mình thôi đó mình kéo qua đây ok rồi mình kéo qua đây đó Đẹp chưa? Theo ý của các bạn thôi. Bạn muốn làm kiểu nào làm. Rồi. À, bên đây là các bạn có hiểu ha rồi. Cái hình động này là có nó có phần tiếng ở trong. Nè, play cho các bạn xem thì nó có tiếng trong. À, nó có nhiều tiếng ở trong tạp âm ở trong tiếng nhiều ở trong bây giờ mình tách cái tiếng của trong đây tắt cái tiếng này bỏ mình nhắm vô cái chuông mình ấn vô cái hình này trước rồi mình nhắm vô cái chuông sau đó mình kéo xuống rồi mình ok thì nó tắt được một phần ở trên đây chỉ nó hiển thị cái lớp video thôi nhưng không có âm thanh nữa chỉ còn âm thanh cái người cái trong hình ảnh này thôi cái tôi trong hình ảnh này thôi rồi cái lớp mờ này cũng vậy các bạn muốn làm chọn gì giống hồi nãy giống hồi nãy luôn rồi cái chữ vậy luôn y chang hồi nãy chưa? đó là cái phần âm thanh rồi sau đó sau nữa chỉnh các bạn thêm nữa giả sử cái âm thanh này đi nè âm thanh à, cười này nè nó dạng nó nó vào rất là nhanh á cảm giác các bạn cảm giác cho nó bị giật mình á mình sẽ tăng giảm âm lượng cho nó phù hợp với mình từ từ lên từ từ xuống đó rồi bên đây nè ban đầu nó như vậy phải không rồi mình sẽ chỉnh bên đây nè mình kéo qua đây ừ. mình kéo nó lên chút rồi bên đầu cái đầu âm thanh á thì mình kéo xuống nè nó xuống lên từ từ rồi thằng sau này cũng vậy mình tách từ đây đây rồi bên đây mình kéo xuống đó là âm thanh nó từ từ xuống nó tắt luôn đó các bạn nghe thử rồi giờ hết đoạn phim luôn rồi các bạn chắc các bạn hiểu hiểu rất nhiều rồi rồi còn một, một cái nữa bạn muốn tách nền bạn muốn tách nền ở trong này giả sử như cái hình này nè bạn muốn tách nền nó ra bạn vô vô đây tách, tách nền màu đen ra phải không bạn vô cái trô phím trô mình bật lên mình tách nền màu đen thì nó ra màu đen giờ mình tách nền màu đen nha ok thì nó mất cái chữ cái trên đây thấy không nó mất cái màu đen đi này điều chỉnh của mình này muốn đen muốn mờ muốn uh, muốn rõ muốn không rõ muốn mờ muốn uh, tách nhiều tách ít á giả sử vậy mình khó giải thích cho các bạn hiểu lắm này. rồi ok thấy chưa là nó ban đầu nè nó màu đen vậy phải không mình tách nó đi đó ok đó là mình tách đi giờ mình không tách đâu chỉ hướng dẫn cho các bạn thôi đây mình xuống đây xuống cái chu draw này rồi mình tắt nó đi nó trở lại địa chỉ cũ đó là cái ứng dụng mà mình đã chỉ các bạn rất là nhiều cái chỗ bổ ích rất là cần thiết trong mình làm edit video còn nhiều chức năng ở trong đây các bạn có thể khám phá sau đây rồi mình muốn là video này video à, chính này mình là tạo một cái à, một cái uh, uh, hiệu ứng khác nè mình nhắm vô đây mình nhắm vô cái video này rồi mình cho vậy mình làm cái uh, trên video nha nha mình tạo cái hiệu ứng cho nó mình tạo cái hưởng trên cho cái trò này nè âm lượng lên xuống hoặc là bạn làm clip đồ họa giả sử như cái đầu trên đây nè mình làm cơ bản thôi đó nó có nhiều chức năng đó rồi mình thấy cái khác nha này chỉ giới thiệu thôi cái này đi giả sử như cái này đây đây là cái hiệu ứng rất nhiều hiệu ứng làm video mình nó nổi bật lên á cái này mình chỉ quảng cáo cho âm à, chỉ <laughs> để mua cho các bạn chứ mình không có làm đâu cái thường thường là mấy anh em thanh niên nhà nhỏ tuổi à, thích vậy đó hay không à, mình đây đấy. ở ờ, cái đó có mất hình ảnh của mình nè, mình đây nè đó rồi mình có thể ghi tiêu đề ở đây để tên mình đi nó dễ nó nhanh đó đây mình muốn để gì để cái này mình demo thôi đó lãng nó nổi lên lên đó mình muốn chọn phông chữ mình chọn mình bấm vô mình chọn phông chữ mình muốn phông chữ nào cũng có trên, ví dụ như phông chữ tiết này nhiều phông chữ lắm mình thích cái nào mình gắn ở đấy để vô cái này đi ok thấy chưa cái phông chữ nó khác lên rồi mình muốn hiệu ứng nó chạy bao nhiêu mình, mình muốn chạy ít nhiều đó tùy theo của mình bây giờ cái nút màu vàng này mình kéo qua bấm vô cái hiệu ứng trước đá mình muốn hiệu ứng nó chạy ít chạy nhiều này nè rồi mình keo này vào đây đừng chạy nhiều quá này sẽ làm cái da mình nó sâu đi chỉ theo các bạn thôi các bạn muốn chạy khi nào chạy đó cao rồi mình muốn tạo hiệu ứng gì mình tạo nha các bạn mình chỉ demo cho các bạn hiểu hết sắp hết cái trong cái này rồi nó rất là nhiều lắm nhưng mà các bạn tự uh, tìm kiếm sẽ hay hơn mình tại vì mình làm chỉ demo chỉ giới thiệu cho các bạn thôi rồi mình xin phép dừng video tại đây này là nâng cao. Nếu còn các bạn còn thắc mắc cái gì đó các bạn không hiểu, các bạn hãy comment cho cho mình trên YouTube hoặc là gửi email hoặc là trên uh, Facebook mình cứ sẵn sàng trả lời và hỗ trợ các bạn và giúp các bạn làm video đỉnh luôn <laughs> mình hứa sẽ làm rồi để giúp mình kênh mình để phát triển các bạn hãy đăng ký kênh mình dùm mình cái đi cho một tim một like hoặc là chia sẻ hoặc là nhấn chuông để theo dõi mình sau này rồi bye bye chúc các bạn thành công